chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là cái cơ cấu mở cửa hay chúng ta thường gọi là ổ khóa ngậm cánh cửa trước lái của Avel 2016 đấy. hàng xịn GM anh nhé và hàng xịn luôn đây này đấy. À, với cái uh, bộ cơ cấu đóng mở cửa này nó mở cả bằng điện nha anh em nhé rất chất luôn Đó. đây Đó. anh em mà cần à, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.